Tiên tri 2044, thế giới không còn cái ác, nạn đói, chiến tranh biến mất vĩnh viễn. Một học giả từng gây tranh cãi trong cộng đồng dư luận khi thuyết giảng tại Trung Quốc. Ông đã nói ra một số điều khiến cho người cảm thấy rất kỳ quái. Ngay sau đó, ông đã bị nhiều người lăng mạ và chỉ trích. Cái mà người ta không ngờ đến là những gì ông nói ra đã ứng nghiệm đến đáng sợ. Thực ra ông ấy là ai và ông đã nói những gì? An Nhiên xin chào quý khán thính giả của kênh Duyên Vàng Cổ. Trong các video trước, chúng tôi đã từng chia sẻ rất nhiều về một số nhà tiên tri, cùng với những lời dự ngôn của họ. Rất nhiều trong số đó đã và đang ứng nghiệm trong thời kỳ hiện nay của chúng ta. Tuy nhiên, không phải lời tiên tri nào của họ cũng được nhân loại đón nhận và tin tưởng. Thậm chí, có những người sau khi qua đời rồi, người ta mới nhìn thấy những gì mà học giả ấy để lại vô cùng ý nghĩa. Các bạn khán thính giả thân mến, người mà An Nhiên muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay đó là học giả người Đài Loan, ông Tăng Sĩ Cường. Ông đã công khai chia sẻ những nghiên cứu và dự đoán trong tương lai của ông với người dân Trung Quốc trong một lần thuyết giảng. Nhưng đáng tiếc là một số người không tin và ngay sau đó những chia sẻ của ông đã gây ra tranh cãi trong cộng đồng dư luận tại Trung Quốc. Trong một đoạn video được ghi lại vào tháng 10 năm 2015, ông Tăng Sĩ Cường nói – trong 5 năm tới sẽ là một giai đoạn mà có rất nhiều người chết. Điều mà ông trời sử dụng được gọi là bệnh dịch và không có loại thuốc nào có thể chữa khỏi loại bệnh dịch này, nó sẽ lan rộng rất nhanh. Tôi nói điều này không phải đe dọa mọi người, mà là để nhắc nhở mọi người khu vực Trung Nguyên cần phải đặc biệt cẩn thận. Như vậy, vào năm 2015, ông Tăng Sĩ cương đã dự đoán trúng về sự bùng phát của dịch bệnh. Vào thời điểm đó, có rất nhiều người không đồng tin với điều mà ông nói và thậm chí còn cho rằng ông nói lời giật gân để gây sự chú ý. Tuy nhiên, vài năm sau, khi dịch bệnh viêm phổi ở Vũ Hán bùng phát trên toàn thế giới, người ta mới bàn luận rằng dự đoán của ông đã trở thành sự thật. Ông nói rằng nguyên nhân của bệnh dịch là do con người đã vi phạm đạo của Bậc Thánh Hiền. Bệnh dịch chính là thiên tai và không có thuốc chữa. Ông cũng gián tiếp nhắc nhở mọi người rằng bản thân những thứ gọi là vaccine không có tác dụng gì lớn trong việc phòng bệnh. Ông Tăng Sĩ Cường cũng từng dự đoán rằng ông sẽ sống đến năm 84 tuổi. Quả nhiên, vào năm 2018, ông đã thực sự qua đời khi đó ông 84 tuổi. Hôm nay, chúng ta chia sẻ về câu chuyện và lời tiên đoán của ông – Trước khi bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, nếu quý vị chưa đăng ký kênh của chúng tôi, thì xin quý vị hãy dành chút thời gian bấm vào nút đăng ký, bật chuông nhỏ để có thể nhận được video mới nhất từ chúng tôi nhé. Niềm say mê với kinh dịch Trước tiên, chúng ta hãy nói về câu chuyện của ông Tằng Sĩ Cương. Ông sinh ra trong một gia đình văn học tại Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Tổ tiên của ông cũng có nhiều đời làm bác sĩ, Cha ông là một hiệu trưởng một trường trung học và có sự hiểu biết nhất định về kinh dịch. Vào những năm 1950, ông Tần Sĩ Cường cùng gia đình chuyển đến Đài Loan. Sau đó, ông sang Hoa Kỳ và Vương quốc Anh học tập. Ông có được bằng thạc sĩ quản trị giáo dục tại Đại học Truman State của Hoa Kỳ và bằng tiến sĩ triết học, quản lý tại Đại học Leicester của Vương quốc Anh. Năm 39 tuổi, ông Tần Sĩ Cường được phong hàm giáo sư – sau đó, ông bị bệnh nặng phải nằm liệt dương Khi đến bệnh viện khám và phát hiện ra 5 loại bệnh, luôn cảm thấy khó chịu trong người, những mối quan hệ phức tạp giữa con người với nhau cũng khiến ông cảm thấy không thoải mái. Ông cảm thấy kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần và rơi vào trạng thái bất lực. Lúc này, cha ông mới nói rằng, ta sớm đã bảo con đọc cuốn kinh dịch, tại sao con lại không đọc nó? Ông Tần trả lời, Kinh dịch được mọi người sử dụng để xem bói và phong thủy. Con là một người nghiên cứu khoa học, căn bản đã không tin vào những thứ này. Hơn nữa, việc đọc kinh dịch thì có liên quan gì đến với việc ốm đau ạ? À? Cha ông lại nói, con đọc rồi sẽ hiểu thôi. Mãi cho đến khi 50 tuổi thì khổng tử mới bắt đầu nghiên cứu kinh dịch. Bản thân khổng tử cũng từng cảm khái rằng giá như có thể học được kinh dịch sớm hơn thì ông đã không phải nhiều sai lầm như vậy. Khổng tử cũng nói, kinh dịch vẫn được bách tính sử dụng hàng ngày mà không tự biết. Có nghĩa là rất nhiều đạo lý trong cuộc sống đều liên quan đến kinh dịch, chỉ là con người không nhận ra mà thôi. Ví dụ như những câu thành ngữ quen thuộc như tự cường bất tức, vật cực tất phản, phủ cực thái lai cũng đều có nguồn gốc từ kinh dịch chỉ ra quy luật phát triển của vạn vật trên thế gian để mọi người có thể hiểu được những thăng trầm trong cuộc sống và có những lựa chọn đúng đắn. Sau đó, ông Tăng Sĩ Cường đã nghe theo lời khuyên của cha mình và bắt đầu đọc kinh dịch. Không ngờ rằng bệnh tình của ông đã có chuyển biến và cũng từ đó ông cũng bắt đầu say mê kinh dịch. Sau này, ông thường sang Trung Quốc giảng dạy và là một học giả nổi tiếng. Có một lần, ông đã rơi nước mắt khi đang giảng bài và một số sinh viên đã hỏi ông rằng Thưa thầy, tại sao thầy lại khóc vậy ạ? À? Ông trả lời, nguyên nhân thực sự chính là chúng ta có một nền văn hóa tốt như vậy nhưng chúng ta không trân trọng nó, còn nghi ngờ về nó. Nếu chúng ta không có một nền văn hóa tốt thì không vấn đề gì, có thể là do tổ tiên của chúng ta chưa đủ vĩ đại nhưng tổ tiên của chúng ta rất vĩ đại, điều này thật tuyệt vời. Tôi đã từng ra nước ngoài học tập, có thể nói là toàn giảng về những điều của phương Tây. Nhưng tôi thì không như vậy, vì tôi thấy trân quý nền văn hóa của chúng ta. Có người lại không biết trân quý những gì mình đang có, thật đáng buồn khi nghĩ về điều này. Có thể nói rằng, người dân Trung Quốc đã trải qua cuộc cách mạng văn hóa và bị tẩy não bởi chủ nghĩa vô thần của đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiều năm qua và dường như họ sớm đã lãng quên những điều của tổ tiên mình rồi. Ông Tăng Sĩ Cường từng thúc đẩy nghiên cứu quốc học, đặc biệt là khi nói về luân hồi sinh tử và thần Phật. Vì điều này mà ông cũng bị nhiều người gọi là người mê tín. Có thể nói là vì quá uyên thâm nên ít người hiểu được những điều ông nói. Thậm chí có người còn cho rằng ông là một trong những nhân vật còn sót lại từ thời phong kiến hay bả đậu của nền văn hóa. Đây cũng chính là lý do khiến ông buồn và xúc động. Sự hiểu biết và cách nhìn của Tăng Sĩ Cường về sinh tử Sinh tử là hai chuyện lớn trong cuộc đời của một người. Từ xưa tới nay, con người ai ai cũng cần phải chết, nhưng mỗi người đều sợ cái chết, thậm chí còn tránh né nói về cái chết. Ông Tăng đã khai sáng cho mọi người hiểu được về ý nghĩa thực sự giữa sự sống và cái chết, để mọi người không phải sống một cuộc đời vô ích Tại sao khi ở trong bóng tối, những đứa trẻ lại thấy sợ hãi? Bởi vì chúng không thể nhìn thấy gì và không biết tình hình xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Cái chết cũng vậy. Sở dĩ người ta sợ chết là vì người ta không hiểu được cái chết và nghĩ rằng sau khi con người ta chết thì sẽ kết thúc tất cả. Kỳ thực không phải vậy, con người cũng giống như vạn vật sau khi chết sẽ quay trở về đại đạo và đến từ hư không và cũng quay về hư không. Tất cả những thứ trong thế giới hiện thực này đều không phải được đem đến khi con người sinh ra, và khi con người ta chết thì cũng không thể mang theo được. Thứ duy nhất con người có thể mang theo bên mình đó là đạo đức. Vì vậy, người xưa vẫn thường nói rằng sống thì cần phải tích đức vì chỉ có đức mới có thể mang theo. Nếu như có thể hiểu biết được sự chuyển hóa giữa sinh và tử, thì mới thấy rõ được con đường giữa sự sống và cái chết mới có thể nắm bắt cơ hội khi được sống để nâng cao hiệu quả việc tu dưỡng đạo đức của bản thân. Tích lũy được phúc báo có thể mang theo sau khi chết. Chỉ bằng cách sống không lo, chết không sợ, chúng ta mới có thể thấu hiểu cái chết và đạt được sự tự do, tự tại vĩnh hằng của sinh mệnh. Người Trung Quốc thường nói về một cái chết tốt, cho rằng nằm trên giường trước khi chết là một cái chết tốt và chết trên chiến trường không phải là một cái chết tốt. Ông Tăng cho rằng không phải vậy. Ý nghĩa thực sự của một cái chết tốt là sự ra đi trong thanh thản, không cảm thấy tội lỗi và không hối tiếc. Nếu con người luôn thận trọng và cố gắng không làm điều xấu, dù là bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu đều có thể duy trì được tâm thái an yên, thì dù phải ra đi bất cứ lúc nào cũng đều là sống không uổng phí. Vì vậy, khi còn sống, người ta cần chuẩn bị cho một cái chết tốt tạo ra nền tảng tốt đẹp cho tương lai, cải thiện một chút ở kiếp này, chuẩn bị hành trang cho sự chuyển sinh sau đó thì mới có hy vọng quay trở về nơi nguồn cội sinh mệnh được tạo ra. Sự thay đổi sau 700 năm của Trung Quốc Trong suốt quá trình thuyết giảng, ông Tăng đã để lại rất nhiều lời tiên đoán. Hơn nữa, hầu hết những dự đoán này của ông đã trở thành sự thật. Đại dịch mà chúng ta đề cập ở phần đầu video là một trong những lời tiên tri của ông. Theo như lời ông nói thì ông trời có mắt, trời cao công bằng, tội và công không thể ngang bằng. Tội và công ngang bằng chỉ là chiêu trò do con người tạo ra. Trên thiên thượng, mọi việc rất rạch ròi. Công là công, tội là tội, có công thì được thưởng, có tội thì sẽ bị phạt. Hai điều này không thể trộn lẫn mà dịch bệnh là tà khí được tích dần từ sự bại hoại của con người. Nghiệp lực lớn quá thì ắt thế gian sẽ có đại nạn. Đó là quy luật vận hành của cả vũ trụ này mà thần đã an định từ thuở khai thiên lập địa. Chỉ có những người thanh tĩnh và đứng về sự thiện lương, có lòng nhân hậu thì sẽ không gặp phải tai họa này. Trong một bài diễn giảng vào năm 1990, ông Tăng Tiên đoán rằng vào năm 2004, Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới và đến năm 2044, Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc thế giới. Và tiên đoán này cũng được ông rút ra từ nghiên cứu của ông về kinh dịch và lịch sử Trung Quốc. Ông Tăng Sĩ Cương nói rằng, người Trung Quốc thích một câu nói là lục lục đại thuận, phùng thất tất biến. Ông tin rằng phong thủy cũng quay theo trái đất cứ 700 năm thì nó sẽ quay hết một vòng quanh trái đất. Và con số 7 rất thú vị. Tại sao một tuần không phải là 8 hay 6 ngày mà lại là 7 ngày? Phương Tây có một câu nói là Lucky Seven, tức là con số 7 là một con số may mắn. Nhưng ông Tăng cho rằng quan niệm này là không đúng. Ông nói rằng cách hiểu của người Trung Quốc về con số 7 là tương đối đúng và gọi là phùng thất tất biến. Ông nói rằng, theo thống kê của lịch sử Trung Quốc, cứ 700 năm thì Trung Quốc lại thịnh vượng một lần. Từ sự thịnh vượng của nhà Chu đến sự thanh danh vang xa của Hán Vũ Đế, đến trinh quán, chi trị của vua Đường Thái Tông, rồi lại đến vương triều Trung Hoa của Hoàng đế Minh Thái Tổ. Từ sau thời kỳ của Minh Thái Tổ, tiếp tục thêm 700 năm nữa và thời kỳ hưng thịnh tiếp theo của Trung Quốc sẽ vào khoảng năm 2044 nhưng trước khoảng thời gian này, nhân loại sẽ đón chờ một đại thảm họa vào năm 2035. Nhưng đến cuối cùng thì chuyện lớn cũng hóa nhỏ. Liên quan đến đại kiếp nạn vào năm 2035, người thầy của ông Tăng cũng có dự ngôn tương tự, nhưng kết cục không lạc quan như dự ngôn của ông Tăng. Năm cuộc khủng hoảng lớn của con người Năm 2010, ông Tăng Sĩ Cương từng nhắc nhở rằng loài người sẽ phải đối mặt với năm cuộc khủng hoảng lớn, thiếu nước, thiếu đất, thiếu lương thực, thiếu người và thiếu đạo đức. Thật không may, lời tiên tri này cũng đang ứng nghiệm. Theo Viện Nghiên cứu Tài nguyên Thế giới, trong những năm gần đây, vấn đề thiếu nước ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trên toàn thế giới, 1 phần 3 dân số sống ở các quốc gia có mức độ thiếu nước cao – trong đó 1,7 tỷ người đang sống ở các quốc gia cực kỳ thiếu nước. Mặc dù Trung Quốc và Nga không nằm trong danh sách các quốc gia bị thiếu nước, nhưng hai thành phố Bắc Kinh và Moscow lại nằm trong danh sách thiếu nước cực kỳ nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng thế giới sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu đất trong vòng 60 năm tới, mà nguyên nhân chính là sự suy thoái đất trầm trọng do hoạt động khai khẩn quá mức của con người – tình cảnh đất cằn cỗi không có cỏ mọc có thể trở thành một trạng thái bình thường trong vòng 60 năm tới. Đất là huyết mạch của hệ sinh thái và 95% sản lượng lương thực đều liên quan đến đất. Nếu tình trạng khan hiếm đất không được cải thiện, sản lượng thu hoạch toàn cầu sẽ giảm 10% vào năm 2050. Và thậm chí nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước. Vì nước được lọc qua đất và trở thành mạch nước ngầm, sau đó mới trở nên sạch. Có thể hình dung được rằng nếu con người thiếu đất màu mỡ, con người sẽ phải đối mặt với tình thế khó khăn như là lượng thu hoạch giảm sút, chất lượng nước kém và thiếu thuốc men. Vào tháng 5 năm nay, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Thế giới của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi sự trợ giúp từ nhóm G7 để ứng phó với tình trạng thiếu lương thực trong tương lai. Giờ đây, hơn 200 triệu người trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực. Ngoài ra, còn có một vấn đề tồi tệ hơn, đó là sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, hàng triệu tấn lương thực vốn được xuất khẩu qua 7 cảng thuộc Biển Đen ở Ukraine đủ để nuôi sống 400 triệu người trên thế giới đã bị mắc kẹt trong các kho lương thực tại những cảng này và số lương thực thu hoạch vào mùa tiếp theo trong tháng 7, tháng 8 sẽ không thể xuất đi được. Tình trạng thiếu người cũng rất nổi bật. Triển vọng dân số thế giới của Liên Hợp Quốc công bố cho thấy sự phát triển của dân số thế giới nhìn chung có xu hướng giảm sinh và già hóa. Dưới tác động của xu hướng tư tưởng cực tả, định hướng giá trị của con người hiện đại đã vi phạm quy luật tự nhiên và đạo đức của thế giới loài người. Hôn nhân đồng giới và người chuyển giới đã cắt đứt cách sinh sản truyền thống của con người. Điều này càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng dân số. Ngay cả tỷ phú Elon Musk cũng nhiều lần bày tỏ lo ngại về tỷ lệ sinh của dân số toàn cầu và vị tỷ phú này cho rằng vấn đề lớn nhất trên thế giới trong 20 năm tới sẽ là sự suy giảm dân số. Ông thậm chí đã nói ra một điều rất đáng kinh ngạc rằng cả Ý và Nhật Bản sẽ dần biến mất. Ông ước tính rằng cứ qua mỗi thế hệ thì dân số của Trung Quốc sẽ giảm đi 40% và dân số của Trung Quốc sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm rất lớn. Và cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất mà nhân loại phải đối mặt là tình trạng thiếu đạo đức. Xã hội ngày nay ngày càng sa sút, con người ngày càng mất đi sự lương thiện, quan niệm đạo đức đang ngày càng trượt dốc. Điều đáng sợ hơn nữa là loài người không nghĩ rằng đạo đức con người đang đứng trước bờ vực nguy hiểm. Ông Tăng Sĩ Cương cũng dự đoán kinh tế toàn cầu sẽ biến động lớn trong những năm tới, nhiều người sẽ bị ảnh hưởng và nó sẽ không thể phục hồi trong thời gian ngắn. Thế giới Đại đồng năm 2069 Trong một bài diễn giảng khác, ông Tăng cũng từng nói khoa học công nghệ giống như ma quỷ, nếu con người phải đi đến diệt vong vào một ngày nào đó, thì đó phải là do khoa học công nghệ. Với sự phát triển như ngày nay và hơn thế nữa, một cuộc chiến tranh hạt nhân có khả năng sẽ xảy ra và hủy diệt toàn bộ nhân loại. Tuy nhiên, ông tin rằng chiến tranh thế giới thứ ba là một cuộc chiến văn hóa một cuộc xung đột của các nền văn minh đang phát triển mạnh mẽ. Ông cho rằng khoa học công nghệ hiện đại đang dần hủy diệt con người và văn hóa truyền thống như kinh dịch sẽ hân tình trở lại và mang lại lợi ích cho cả thế giới. Ông từng nói rằng bắt đầu từ năm 2009, kinh dịch sẽ có thiên mệnh trong 50 năm, bắt đầu từ thiên thư vô tự như bát quái của Phục Hy thời cổ đại. Kinh dịch đã được lưu truyền qua hàng nghìn năm nay – một âm một dương gọi là đạo, văn hóa âm dương xuyên suốt mọi mặt của đời sống của người Trung Quốc. Nhưng sau khi trải qua cuộc đại cách mạng văn hóa, cội nguồn văn hóa Trung Hoa đã bị cắt đứt. Hiện nay, có rất ít người Trung Quốc hiểu được đạo lý, phúc họa tương ỷ, vật cực tất phản. Ông Tăng cho rằng sự hưng khởi của kinh dịch trong thời đương đại không phải là ngẫu nhiên, mà là nó có sứ mệnh, không chỉ là giải cứu Trung Quốc mà còn là giải cứu cả thế giới. Tương lai sẽ càng có nhiều người sẽ hiểu được đạo lý trong kinh dịch. Ông nói, đến năm 2069, lý tưởng của khổng tử sẽ được thực hiện và sẽ xuất hiện cục diện thế giới đại đồng. Câu chuyện về Tăng Sĩ Cương và những lời dự ngôn của ông trong chương trình ngày hôm nay xin được phép dừng lại tại đây. Lời tiên tri có thể không hoàn toàn chính xác, những lời tiên tri như là một lời cảnh báo và nhắc nhở cho nhân loại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi hết video của chúng tôi. An Nhiên xin hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau nhé!